Hello và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và mình sẽ video mà mình sẽ làm về chi tiết nghệ thuật của nước mắt và cục tử trong ngọn nhà của Kim Lân nha. Rồi Kim Lân được gọi là ứng sĩ giữa làng văn văn là nghệ sĩ của người nông dân và đồng ruộng. Mình sẽ có một video riêng về Kim Lân. Bây giờ mình sẽ sẽ vô <clears throat> đây là ảnh ảnh về một người mẹ nghèo khổ đang vất vả từng tảo đang đang gánh hai đòn các bạn thấy không đó là ảnh còng còng lưng làm việc vất vả đây chính là hình ảnh điển hình của một người mẹ mà người mẹ đó mình sẽ đặt tên là bà cụ tứ nha và mình có một câu thơ câu văn rất hay về người mẹ nói về sự tận tảo và vất vả của người mẹ đó chính là tôi muốn dịch đi những vần thơ về mẹ để đọc lên cho nước mắt trào rơi vì có khi đẹp đẽ nhất trên đời thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu chiếc nôi em trôi tôi ngủ mẹ ngồi đưa hồn ca cao phẳng phất giấc ban trưa mẹ tôi đã ôm ru tôi vào sông núi những miếng khoai tôi ăn chanh phần mẹ đó năm nào khổ cực quá mẹ ơi mẹ cho con mẹ nhịn mẹ vẫn vui giờ nghĩ đến tôi buồn khôn kể xiết đây là hình ảnh về người mẹ mẹ hy sinh tất cả vì các con à, và và bây giờ mình sẽ vô vào vấn đề chính về nước mắt của bà cụ tứ luôn nha là bà cụ bà cụ nước mắt bà cụ tứ là lúc đầu là trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt rồi dần chảy ròng ròng tuôn rơi khung thấu bà cụm nghẹn lời không nói được nữa nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng đó là nước mắt của tình thương trong dòng nước mắt ấy có niềm vui khi khi cỡ, mình có vợ được vợ nhân hơn hết đó chính là nỗi nhớ thương con vô bờ bến nếu nụ cười của bà nếu nụ cười của con cụ là trà mang đến cho ta sự nghẹn ngào Bùi An trong tâm hồn khi, khi đọc câu chuyện thì những giọt nước mắt của bà cụ tử khiến cho ta tổn thất, chăn trở khôn nguôi. Rồi, và thứ hai là, là nước mắt bà rơi rơi vì những lý do sau đây á, bà bà rơi vì mừng con lấy được vợ, từ nay yên bề gia thất, giờ đây giữa lúc người chết đó như ngã rạ lại có người theo con bà về làm vợ. Bà khóc vì làm mẹ không lo, lo nỗi vợ cho con con biết lấy gì để cúng tổ tiên để trình làng khi con đã có vợ. Bà cụ tử khóc vì thương con dâu, dâu không biết phải làm sao để vượt qua một khó khăn này. Bà cụ xót xa thương cho dâu con, thương chàng, tuổi phận mình, bà cụ ngạc ngào ngạn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy ròng ròng, bao nhiêu lo lắng ngổn ngang trong lòng, lo lắng trong lòng. Đây là hình ảnh về nước mắt của bà cụ tử nha. Hình ảnh này mình nhìn mình thấy cảm thấy chành lòng vì vì vì làm con và để cho mẹ rơi nước mắt lo lắng cho mình nên là bà bà, bà khóc trong sự bất lực lực và vì mẹ bà không lo nổi học sự cho con con vào hoàn cảnh khốn khôn đã đưa những con người người nghèo khổ trở nên bế tắc đang lên án những thực những chiến tranh và thực dân nước mắt bà cụ tử thì nuôi nuôi con buông bà tảo bán tầng chỉ mong con lớn nên thân với đời những khi trái nắng chở trời con đâu là mẹ đứng ngồi không yên chọn đời vất vả triền miên chăm lo bát gạo đầu tiền nuôi con Bác bà tử là uh, trong cảnh nghèo khói túng quẫn bà vẫn lo lắng cho tương lai sau này của hai con biết rằng chúng có nuôi nổi nhau sống qua được con đói khác này không. Hay là sự lo lắng ấy xuất phát từ nỗi ám ảnh về nạn đói khủng khiếp đang bao trùm lấy bà và gia đình. Ờ, thứ ba là từ chỗ thương con trai bà cũng thương luôn người con dâu đón nhận cô bằng một tình cảm chân thành đôn hậu và trái tim ấm áp của một người mẹ đó chính là hình ảnh đẹp dưỡng của người mẹ Việt Nam là nhận ngỗ ngang trong lòng bà đã thấy cụ là người có trách nhiệm một người mẹ lo lắng cho con mình phải yêu thương con đến nhường nào người mẹ này mới có thể rỉ xuống những giọt nước mắt hiếm hoi của cuộc đời mình. Quả không sai khi nói dòng nước mắt biểu hiện của tình mẫu tử, thiêng liêng tình yêu với những con người vô, với những đứa con vô điều kiện là biểu hiện của một tấm lòng bao dung vị tha. Và tình yêu của người mẹ, mẹ rất đặc biệt dành cho con là một tình yêu vô bờ bến, bến luôn dành cho con những tình cảm chân thành và quý giá nhất của cuộc đời mình. Đây là minh họa về bậc nỗi lo ba cụ tứ nha bà cụ tử không không biết phải làm sao để các con có thể vượt qua được khó khăn này chỉ biết hy vọng vào một tương lai lai và dặn nhiều các con là phải luôn chung sống hòa thuận thuận vì vì vì trong hoàn cảnh đói khổ này này này các con phải yêu thương nhau mới có thể vượt qua được nỗi khó khăn này bà luôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng đó là một bà lão cần cù chịu thương chịu khó khó là một à, người sống có trách nhiệm với những đứa con của mình mắc và cục tử là hơn ai hết là một người từng trải cụ hiểu hiểu hơn ai hết những khó khăn của cuộc sống gia đình đặc biệt là khi đó khác đang hoàn hành mang ngựa nạn người như sợ tóc mỏng manh giọt nước mắt bà cụ là niềm đớn đau không tả nỗi lòng đắng cay qua đó còn tố cáo tội ác chiến tranh đã khiến cho ba gia cảnh gia đình ngang trái và bà mong cho hai con hòa thuận bởi trong hoàn cảnh này dù rất thương con nhưng bà đã bất lực chúng mày lấy nhau lúc này ô thương quá câu này ừ, của bà cụ tứ khiến cho mình chạnh lòng đó là vì vì lấy nhau lúc nạn đói đang hoành hành này thì thì không biết các con có thể vượt qua được nỗi khó khăn này hay không bà cụ tứ rất là lo lắng cho các con đây là ảnh minh họa về nỗi lo của bà cụ tứ nha giống như nỗi nho của lo của mẹ già mình đó thì là một người luôn suy nghĩ cho các con đến bạc đầu đã già và vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán là một người tần tảo luôn suy nghĩ cho các con là một người mẹ nghèo nhưng luôn chu toàn trong mọi việc tuy không thể cho các con vật chất nhưng luôn cho các con những lời khuyên đúng đắn nên là không chỉ là nỗi lo lắng trong đầu như ở đoạn trên mà lúc này đây bà đã phải thể hiện nỗi lo lo nỗi xót thương đến đất ruột và thốt lên u thương quá bao cảm xúc như được dồn nén hết trong chữ thương để rồi giọt nước mắt của bà lại là một lần nữa tuôn rơi nhưng không còn chỉ là rỉ xuống nữa mà đã trở thành chảy xuống ròng ròng nước mắt cứ thế chảy ra mà bà không thể kìm nén được hình ảnh này đã thể hiện sự xót xa dân trào cùng nỗi lo trong lòng người mẹ là tóm lại là qua giọt nước mắt của bà cụ tứ kim lân còn à, còn lời tố cáo chiến, chiến tranh khốc liệt kéo đau thương đến với những người thiện lương lương bà cụ tử là hình dáng từ điển của người phụ nữ Việt Nam truyền thống với những phẩm chất tốt đẹp bao dung vị tha tình yêu thương và tinh thần lạc quan vẻ đẹp của nhân vật một lần nữa được định hướng chủ đề đề tư tưởng của tác giả trong các sơ sát khi con người chỉ nghĩ đến sự sống cái chết đang đến gần thì tình yêu thương chia sẻ bao bọc niềm khao khát hạnh phúc, gia đình, niềm hy vọng và tương lai luôn rực rỡ. Đó là cái hay của tác phẩm. Và bài học của mình về bà phụ tử thì là đầu tiên là mình mình mình là sự tiếp nối của cha mẹ mẹ và mình mang cha mẹ mẹ đi về tương lai phải biết mỉm cười cho mẹ thở cho cha và bước đi cho cả hai sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện của cụ thể nhất của lòng hiếu thứ hai là chỉ cần bạn luôn ở trước mắt họ họ đây là cha với mẹ là trái tim của họ sẽ thực sự ấm áp nếu có một ngày khi họ không còn đứng vững muốn đi cũng không được xin xin bạn hãy siết chặt lấy tay họ ở bên cạnh họ chậm rãi bước đi tựa như tựa như năm đó bố mẹ nắm lấy tay bạn tựa như tình yêu và công văn này rất là hay hay đó vì vì nó nhắc cho các bạn về sự hiểu thảo khi cha mẹ của con ở bên vẫn lo lắng cho ta từ từng ngày trong giấc ngủ đến những lời nói hàng ngày và chúng ta phải luôn luôn yêu thương cha mẹ khi còn có thể và trên đây là toàn bộ nội dung dung về nước mắt và cột tử và cảm ơn các bạn đã xem video này và, và chúc các bạn một ngày vui vẻ nha và hẹn gặp các bạn các video sau